Chào Đờ Via nhé. Ồ xin chào người hâm mộ Việt Nam nhé. Bạn đánh giá thế nào về trận cầu hôm qua tại Thái Lan với đại kình địch Liverpool? Một trận cầu rất cảm xúc. Màn trình diễn dưới thời Tê hăng là hết sức ấn tượng rồi. Bình mới rượu cũ nhưng chúng tôi chơi rất hay mà. Chỉ tiếc có một điều là hôm nay thiếu anh bảy thân yêu của tôi. Bạn đánh giá thế nào về huấn luyện viên mới? Quá tuyệt vời luôn, ông ấy là người rất cá tính hy vọng mùa giải mới huấn luyện viên mới chúng tôi sẽ bay cao trên bảng xếp hạng như câu lạc bộ Nam Định đã từng làm năm trước đó. Anh dự định gì sau trận cầu tại Thái Lan hôm qua? À tôi sẽ đi khám phá thiên đường mà cái người ta hay tò mò ý. Sau đó tôi sẽ chờ đợi để xem và cổ vũ cho trận cầu tại Quy Nhơn giữa câu lạc bộ Top Pen lần Bình Định với câu lạc bộ Nam Định thân yêu của tôi dự báo sẽ là một trận đấu đầy khó khăn tại trào lửa Quy Nhơn. Nhưng dù có sao hay chăng đi nữa tôi vẫn mãi yêu câu lạc bộ Nam Định và con người Việt Nam. Bạn dự đoán thế nào về trận cầu này? Nam Định sẽ có điểm nhé. Xin chào ông Eric Ten Hag. Xin chào người hâm mộ nhé, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi. Tôi yêu các bạn nhiều lắm. Đặc biệt là yêu con người Nam Định nói riêng và con người Việt Nam nói chung. Ngày hôm qua trước khi đá trận cầu với Liverpool tại Thái Lan, tôi đã đăng ký vội gói mạng 3G để liên lạc với huấn luyện viên văn sĩ của Nam Định để trao đổi kinh nghiệm, và kết quả thì các bạn biết rồi đấy, từng bừng luôn. Tôi hy vọng trận cầu sắp tới tại Quy Nhơn huấn luyện viên văn sĩ sẽ có chiến thuật hợp lý, và sẽ giành chiến thắng mang 3 điểm về thiên trường. Thôi xin chào người hâm mộ nhé, tôi đi ăn mừng chiếc cúp đầu tiên với Manchester United đây nhé. <laughs>